xòe rất là đẹp trước bấy được một con ở đây cũng xoay mềm đúng cảnh này luôn nhưng mà lúc đấy bấy lông hai mặt phong cách đấu quá là đẳng cấp mặc lưới chán thật mỏi tay quá anh em ạ xuống dưới một tí nào mẹ nó mắc lưới nhỉ thế này xòe xoẹt luôn <laughs> lên tuyệt vời đã về đội nha anh em con này đấu quá là hay luôn tuyệt vời x2 cho buổi sáng vẫn chưa kết thúc vẫn bấy tiếp anh em ạ